thành tình mà nói lúc đầu tiên gặp á thì mình không hài lòng không hài lòng không hài lòng sao vậy cô điều gì tại vì à, thành tình là con gái cô á nó cũng về đẹp cũng dễ thương à. cũng giỏi nữa tự nhiên nó dẫn bạn về với thừa nó giới thiệu mà nó nói nó hỏi ừ, bạn con làm nghề gì đó chạy xe ôm rồi hỏi gia đình thì cũng ổn định cũng sống thôi rồi nó chạy xe ôm rồi thấy không hợp với con mình không hài lòng Thế là mình lo cho con mình làm lo con mình khi cái công việc của anh chàng chạy xe ôm cũng không đủ để có thể lo mà nó chạy cái xe nhà. cũ nữa chứ à đi qua thấy chạy xe cũ mà trời ơi chạy xe ôm mà xe này xin lỗi gặp cô cô cũng đi nữa khách này dám đi <laughs> xe cũ quá chứ mình à. nghĩ trời ơi cái thấy mỹ chờ con mình dày mà lấy chồng dày làm sao lo được cho con mình dạ. giờ, giờ cái cháu làm sao lo được cho chú ngoại mình dạ. cái không hài lòng rồi có giờ mẹ tỏ thái độ rõ ràng với em không dạ không có phải có lúc đó mẹ tỏ thái độ rõ luôn hả nhưng mà thôi kệ em không có buồn hết á tại vì em biết mà mình là đông mà không làm được gì với vợ nhiều kệ chẳng sao nếu em chạy xe sao em gặp vợ em được không nếu không, không có chạy xe gặp vợ mà em đi chơi à. bạn của mẹ rồi gặp nhau rồi quen rồi lúc mà mẹ không cho cưới nhau thì hai đứa tự ra riêng rồi tự cưới luôn hay sao không có có nói chuyện hai bên vẫn nói chuyện nhưng mà nói tại vì bên nhà rể chặt quá ừ. rồi có con rồi không thể nào chung ra được Đúng. còn về chung mình thì về chung cô cũng không cho lúc đó mẹ vợ có chu cấp nó, nó tới mình tới chu cấp thì nghe mình thấy con về thấy chứ hoài mình xấu xa nghe tức nghe nè tới là ngày cũng la cho tiền mà la à, dạ à, la là la con la con gái chứ không về la hàng rể la con gái mình thôi mình nói trời ơi đỡ hoàn cảnh khó khăn vậy cứ sanh gì hoài trời ơi rồi sao sao không làm gì hết cứ xanh về hoài rồi Lấy gì con lo cho con con giờ mẹ còn sức mày lo được giờ mốt mẹ không còn sức lấy đâu mày lo, mày lo cho con Thì la thì nó ngay rể nó khóc <laughs> Khóc luôn hả? Rể khóc Rể nói lần nào mày gặp mày cũng la hết á Cái nó ủa mày la con gái mẹ mà chứ mày đâu la con thì không tại vì cả hai cùng xanh mà thì thì nó nó có trả lời lúc khóc là nghĩ gì điều gì không làm chị bội thôi em không biết sao hiểu hiểu chị em thôi ừ hờ em không ghét không chắc mẹ vậy thôi giờ mẹ vợ thương em cảm cảm nhận thế nào biết mà giờ chút là mẹ lo cho em hết rồi đó chắc mình cũng phải có trách nhiệm nhiều hơn phải không anh ba đứa con rồi để mẹ lo hoài như vậy à, em chỉ nghĩ vậy mới buồn thôi thì giờ trời xa dở quá thành cô cũng khó khăn lắm cô cũng đang ở nhà mướn nữa cô ở nhà mướn 15 năm nay thành ra lúc mà cô muốn về chung á thì cô không khả năng cô mướn nhà lớn xin mời Ủa? mẹ vợ con rể quá mẹ vợ con rể dạ dạ con chào cô rồi chào mẹ vợ dạ xin chào Huyền Linh với lại Lê Lộc nha dạ. về chương trình dạ à, chào anh chào. dạ chào cô ạ à. rất vui được chào đón mẹ vợ con rể đến tham gia chương trình mình à, giới thiệu về mình cho cả khán giả cũng được biết xin chào Huyền à, Linh Lê Lộc về dạ. chương trình à, mình là mình thì Thu Việt, 60 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Ui tuổi mình trẻ à. quá. Trẻ. Chú 50 mà chú còn thấy già hơn bạn. <laughs> em tên Long ờ, ở, Hồ Chí Minh luôn. Dạ. À, nay em 38 tuổi. Anh là rể của mẹ là bao lâu rồi? Dạ 7 năm rồi. Ồ. Oh. 7 năm dạ, đúng rồi. Mình có con chưa nhờ? Dạ có ba ba đứa. Wow. 7 đứa, 7 năm rồi phải hỏi mấy đứa. <laughs> cái ngày đầu tiên mà mẹ vợ gặp con rể mình có ấn tượng điều gì thành tình mà nói lúc đầu tiên gặp á thì mình không hài lòng không hài lòng không hài lòng sao vậy cô điều gì tại vì à, thật tình là con gái cô á nó cũng vừa đẹp cũng dễ thương à. cũng giỏi nữa tự nhiên nó dẫn bạn về với thừa nó giới thiệu mà nó nói là hỏi ừ, bạn con làm nghề gì đó chạy xe ôm rồi hỏi gia đình thì cũng ổn định cũng sống thôi rồi nó chạy xe ôm rồi thấy ừ, không hợp với con mình không hài lòng Chứ là mình lo cho con mình dạ, mình lo con mình khi cái công việc của anh chàng chạy xe ôm cũng không đủ ờ, để có thể lo mà cho nó chạy cái xe nhà. cũ nữa chứ à. đi qua thấy chạy xe cũ mà trời ơi chạy xe ôm mà xe này xin lỗi gặp cô cô cũng đi nữa khách nào dám đi <laughs> xe cũ quá cái mình à. nghĩ trời đất ơi cái thấy nghĩ chờ con mình dày mà lấy chồng dày rồi sao lo được cho con mình yeah. Dạ. rồi, có cháu nó làm sao lo được cho chú ngoại mình dạ. cái không hài lòng nhưng mà giờ hai đứa thương quá rồi Như rồi là mưa dầm thì bao lâu cô mới thấm cô mới thấm mới bốn năm nay thôi cưới xong rồi thì cô giận cái này à. cô không hài lòng mà dạ. thì muốn nhà ở riêng không ở chung với cô mà cô dẫn tới thường cô dẫn thăm dẫn đến mà gặp gái nó sanh nó thương nhau quá đi trời ơi sanh bốn năm ba đứa trời ơi bốn năm ba đứa tại đâu muốn đâu lại gì hả số phận á chạy xe mà giờ sinh bốn ba đứa là cũng căng lắm rồi nha thì bà ngoại lo à bà ngoại lo bà ngoại, lo. Bà ngoại lo bà ngoại lo rồi thì tới thì nghe mình thấy mình thấy trời sao con mình cũng đẹp cũng giỏi dáng cũng dễ thương mà nó vậy trời đẻ ba đẻ vậy có làm gì đâu cứ nhà chừng con không hả? À. mình nghĩ thôi tụi nó nhỏ đúng ra nó phải ừ, được đi đi đó hưởng thụ chưa giờ thụ mới lớn lên cái lấy chồng giờ chừng ba đứa con không có làm gì hết rồi à. sao em trai dạ. em ờ, gặp mẹ vợ đầu tiên thì em ấn tượng điều gì chung là nhìn thấy mẹ biết mẹ không chịu em rồi nhưng mà thôi em cũng chẳng sao hết em bình thường à tại vì em cứ chai mạch luôn ừ, luôn hả đẹp trai bằng chai mạch. <laughs> ông này đứng dưới ông bà mình ngày xưa nói ha ừ. rồi có giờ mẹ th tỏ thái độ rõ ràng với em không dạ không có vẻ có lúc đó mẹ tỏ thái độ rõ luôn á không nhưng mà thôi kệ em không có buồn gì hết á tại vì hả em biết mà mình là đông mà không làm được gì vợ nhiều kệ cũng chẳng sao lúc em chạy xe sao em gặp vợ em được không nếu không không có chạy xe gặp vợ mà nè em đi chơi à. bạn của mẹ rồi gặp nhau rồi quen rồi lúc mà mẹ không cho cưới nhau thì hai đứa tự ra riêng rồi tự cưới luôn hay sao dạ, không có có nói chuyện hai bên vẫn nói chuyện ừ, nhưng mà tại chuyện. vì bên nhà rể chặt quá ừ. rồi có con rồi không thể nào chung ra được Đúng còn về chung mình thì về chung cô cô không cho lúc đó mẹ vợ có chu cấp nó, cũng, tới, cũng mình tới chu cấp thì nghe mình thấy con vậy thấy chứ hoài mình xấu xa nghe tất nghe nè tới lần nào cũng la cho tiền mà la dạ à, la là la con, con la con gái chứ không về la hàng rể la con gái mình thôi mình nói trời ơi đỡ hoàn cảnh khó khăn vậy cứ sanh gì hoài trời ơi rồi sao sao không làm gì hết cứ sanh gì hoài rồi lấy gì con lo cho con con rồi mẹ còn sức mày lo được rồi mốt mẹ không còn sức lấy đâu mày lo mày lo cho con thì la thì nó ngay rể nó khóc <laughs> khóc luôn hả rể khóc rể nói lần nào mày gặp mày cũng la hết á cứ nó ủa mày la con gái mẹ mà chứ mày đâu la con thì không tại vì cả hai cùng xanh mà <laughs> thì thì nó nó có trả lời lúc em khóc rồi nghĩ về điều gì em Tôi làm chỉ bộ thôi em không biết sao hiểu hiểu chị em thôi ừ hờ em không biết không, không chắc mẹ gì hết á hiểu ra sao mà không đặt con đi giày cứ la hoài thì nó nói mẹ la vợ con cũng như mẹ la con rồi cái nó khóc thật tình cái lúc đó mình cũng chưa còn giận mà chưa chưa chưa xua lòng cái về ừ. nhà cái mình suy nghĩ lại mình nghĩ trời tội nghiệp quá mình la mình nó khóc cái về suy nghĩ lại cái đầu cái cũng thương thương rồi cái mình thấy vậy cái thôi cái mình nghĩ thôi kệ con của mình cái bắt đầu mình mới cho dễ chung và thứ ba rồi dễ chung thì dễ chung rồi bắt đầu mình mới thấy là khuya thí dụ con nó hai đứa lớn á nó mẹ mẹ pha sữa cho con thì thằng này nó hôi đừng kêu mẹ để ba pha cho thì tự lấy bình tự xúc bình tự pha sữa cho con giờ thí dụ ban ngày á nhiều khi mình đi chợ về cái mình nói mình kêu con gái vậy á con nấu đồ ăn đi con mẹ đi chợ về nè tại mình làm nhuộm tóc mình cũng chưa là mình không có rảnh mình đi chợ về nó con nấu cho con thì nó ờ, thôi để con rửa rau cho con làm cá cho rồi ờ, chút nữa vợ con vợ con vậy nấu tại hôm lúc khuya nó mệt thôi mày đừng kêu đừng kêu vợ con cho con giờ ngủ trễ chút giờ mình thấy nhiều khi á, ngay con gái mình á nó hay chuyện sủng sản lắm nó không chuyện nó nhẹ cái mấy lần nó cử nó la này cái mình phòng ở cái bên mình nghe mà thì nghe thằng này chỉ khóc thôi thằng mấy lần gây thì con kia thì lớn tiếng này chỉ khóc thôi không nói gì hết là từ đó cái ở chung mình thấy vậy rồi mình mình thấy thương mình nghĩ thôi kệ đi nó, nó làm không cho tiền thật mà nó thương vợ nó giờ nó thương cháu ngoại mình là thấy mình vui rồi nó không có nhậu nhẹt nó hiền ít nói nữa mình thấy thôi vậy là vui rồi thì từ đó mình mới thương nó mẹ vợ la con cũng em cũng khóc thì vợ la em cũng khóc nữa hả không phải không khóc vậy khi thôi tôi không khóc để khóc tại đây buồn khóc buồn hả em buồn chết mẹ tại vì em cứ làm lên không làm tôi nhiều tiền chứ con cho vợ em ừ. có thôi tội nghiệp chàng rể ha đời đàn ông đôi khi cũng nhiều sóng gió lắm con đàn ông đôi khi cũng khổ lắm thấy chưa Không ừ, mà ở nhà nó thương vợ thương con lắm đàn ông cũng đôi khi cũng nhiều nước mắt lắm chứ bồn bây giờ thương về cái gọi là có la này kia nữa không, không? trời lo dạ, từ dạ lý nó chạy dạ. xe phải nhắc nó từng cái nón ở ờ, con con lấy nón hôm để con quên nó có hiểm ừ, đi đi xe về phải dặn con ừ. phải khóa xe để mắc xe nha con à, giờ mẹ vợ thương em cảm cảm nhận thế nào biết mà giờ chung là ờ, mẹ lo cho em hết rồi đó chắc mình cũng phải có trách nhiệm nhiều hơn phải không anh ba đứa con rồi để mẹ lo hoài như vậy giờ em chỉ nghĩ vậy mới buồn thôi <laughs> thì giờ chạy xe giờ ế quá thì cô cũng khó khăn lắm cô cũng đang ở nhà mướn nữa cô ở nhà mướn 15 năm nay thành ra lúc mà cô muốn về chung á thì cô không có năng cô mướn nhà lớn trời dễ thương quá đây là một câu chuyện rất, rất là đáng thương luôn á không biết mỗi tháng thì anh có phụ mẹ được cái tiền nhà không ta không ở đây mình không mình nói thôi mẹ lo hết mẹ lo mẹ. con chỉ lo đóng tiền học tại đứa trẻ lớn nó đang học lớp lớp hai còn hai đứa nhỏ chưa chưa đi học dạ nãy giờ con chưa đóng học cho con con thôi còn cơm nước mẹ lo hết có bao giờ mẹ con ngồi nói chuyện với nhau như thế này không không em ít khi nói đâu em chỉ nghe thôi không có nói hả ít nói lắm có chạy xe xong rồi về cái nó trong phòng với con nó chơi nghe thương nó thương nó lắm Nó đi về là nó giỡn với con nó Nó nằm cái con nó giỡn với nó leo lên mình nó Nó không có la Cái từ đó mình thương Từ khi mình nói trời đã con chạy xe mệt rồi Sao con cứ chiều nó về đừng có chiều nó quá mà nó nằm cái ba đứa con nó đứa đứng trên đầu đứa đứng trên bụng đứa trên chân nó mới la có bao giờ em thấy mẹ em khóc thế này chưa không chưa đúng không à, thấy mẹ buồn thôi chứ thấy mẹ khóc anh nghĩ rằng mẹ chỉ khóc ở trong góc phòng nào đó ở một góc hút nào đó thôi cái nỗi buồn của mẹ rất lớn đó cái nỗi lo của mẹ rồi đây ai sẽ lo cho cháu mẹ ai sẽ lo cho con của mẹ ai sẽ lo cho rể của mẹ đúng không cô tại ông xã cô cũng bệnh nữa trong hoàng mình cô lo có bao giờ lâu lâu em tâm sự với mẹ động viên mẹ vợ một vài câu hay là gì đó không em thì không biết tâm sự không biết động viên sao mà em cảm nhận được điều đó vậy thì mẹ vợ đăng ký chương trình này với mục đích mình muốn nói điều gì với con rể mình Trời chị mong á, hồi đó giờ mình thấy là nó thương vợ thương con nó Thì cứ mong nó cứ thương vợ thương con gì hoài Còn chị mình nghĩ chuyện giàu nghèo là do trời ban Lúc mình cũng muốn dương lên đó Nhưng mà quan trọng ông trời có cho mình không Mình nghĩ vậy đó Rồi hôm nay câu chuyện à, chúng ta vỡ lẽ ra nhiều cái khúc mắc trong cuộc sống Mà cần phải giải quyết nha Để xem coi vợ em nói điều gì nha Kính gửi chương trình Mẹ chồng nàng dâu Em viết đôi lời nhờ chương trình nhắn gửi với mẹ và chồng Nay em đăng ký chương trình này để được thổ lộ nỗi niềm và nói ra những tâm sự Em với mẹ và anh Mẹ à, tụi con cảm ơn mẹ Cảm ơn mẹ vì đã mở lòng cho tụi con Cảm ơn mẹ đã dốc hết khả năng để tụi con nương tựa ở cuộc sống này Và em may mắn khi lên đên trên cuộc sống là được đồng hành suốt đời Nhưng với anh lại không được may như như em Anh gặp em lúc thời điểm em ngang bướng Làm anh cũng chật vật với em Và đối diện với gia đình ngay thời điểm khó chấp nhận Tin tưởng nhưng anh luôn bên em Không hề làm khó xử hay lời nói và hành động gì trách móc em Và rồi an ủi em ngược lại rằng anh không buồn, không khóc đâu em Đừng lo và suy nghĩ Em bên anh lo cho anh như Vậy là anh vui lắm rồi dù có thế nào đi nữa Có em thương anh là được rồi đây chính là hạnh phúc và động lực và sự hãnh diện cho em giới thiệu rằng em may mắn có được mẹ và anh. Cảm ơn chương trình đã cho cơ hội bày tỏ nỗi lòng của em. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình và tất cả mọi người và nói cảm ơn đời này đã có mẹ và có anh. Cảm nhận thế nào? Các em thì cặp cạnh gì nhất trời đâu Em cũng thương vợ em mà Vậy còn em thì vẫn tôn trọng ba mẹ em mà Giống như là ba bà ruột em vậy hết khác gì đâu con gái cô đẹp thì cũng có nói thôi con gái cô nói vậy cô thấy sao cô biết nó rất hiếu thảo mà cái là mình khi mình nói nó không nghe thấy mình hơi ngang chút cái theo ý nó không à mình chỉ buồn vậy thôi chứ cuộc đời cô thì cô nghĩ rồi đời cô sống vì con cô thành ra cô hy sinh tất cả vì con cô hết tại cha mẹ cô mất sớm rồi hôm nay thì à, em cũng muốn nói gì với mẹ vợ của mình hay không em hả à, lúc là em, chỉ cảm ơn mẹ thôi thì à, mẹ đã lo giùm hết mình rồi không có gì để vợ nói hơn nữa gần mong mẹ sức khỏe dồi dào hơn rồi đợi mẹ đến với em bây giờ em được rồi con có mong muốn chàng rể điều gì không ạ à? mẹ cũng mong con hồi đó giờ con thương vợ con thế nào thì vợ từ vậy về sau con cũng thương vợ con với con cũng hết như vậy là mẹ vui rồi mẹ không đòi hỏi gì hơn hết á mẹ rồi chúc gia đình sẽ hạnh phúc và chúc gia đình sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn hơn nữa trong cuộc sống một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình dạ trước hết thì thiên à, chào em thi quyền linh chào em thi lê ngọc dạ chào cô chào tất cả à, quý vị khán giả <laughs> tôi tự giới thiệu tôi là nguyễn thị thoa đến từ à, Long Giang Bến Cầu Tây Linh Năm nay uh, 54 tuổi Dạ Từ Tây Ninh hả? Dạ, dạ Đây là con dâu ạ Trước tiên xin chào ờ, chú ờ, Quyền Linh, chị là chị là Con tên là Lê Thị Kim Chi, hôm nay có 18 tuổi 18 tuổi hả con? Ôi, 18 Ôi, tuổi vậy, vậy là mới làm dâu của mẹ thôi đúng không? Dạ Đừng nó làm dâu 3 năm rồi nha <laughs> Trời ơi, chú trẻ măng vậy Lấy chồng sớm làm gì Để, để lời ru buồn Trời cái này nó vậy, Ta lấy chồng để nói chi ờ, ừ, Lấy chồng vui thấy mồ đúng ờ, không em Đúng rồi lấy chồng dạ. vui mà ha Cô ơi cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu á thì mẹ chồng cảm nhận gì về à, cô con dâu quá trẻ này <laughs> dạ lần đầu tiên thì à, gặp cháu thì thực sự là cũng ấn tượng cháu là cũng là hiền lành thấy nó cũng ngoan hai cháu nó quen nhau thì cũng nhờ à, dì cháu mai mối à gì mai mối hả dạ tưởng đâu chương trình bạn mối hò mai mối <laughs> hai bên qua lại thì à, cũng đi đi lại lại thì cũng à, thấy cháu thì à, nó cũng ngoan cũng hiền cũng dễ thương con này thực sự là cũng thương chồng cơ lắm nhưng mà chắc khoảng tầm khoảng gần một năm á con trai thì mới thực sự tiến tới đậm đà chứ còn lúc đầu thì cũng à, <laughs> hơi là sơ con này thì cháu nó cái là nó cũng mê chồng yêu chồng lắm ồ oh, mê chồng <laughs> nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp mẹ chồng á em có ấn tượng điều gì không dạ mẹ nhìn mẹ nhỏ nhắn mà mẹ hiền lắm chị À, lần đầu tiên gặp mẹ là ở dưới nhà gì á, mẹ bảo nấu thử cho ba ăn xem nào <laughs> À, tức là thử tay nghề trước đó đúng không? Dạ Nhưng mà lúc đó mình biết nấu ăn chưa? Dạ chưa Ôi chết rồi Rồi sao? có nấu ăn luôn hả? Dạ không, tại uh, con nghỉ học rồi con đi làm ở Con chỉ biết nấu sơ sơ Rồi lúc đó trả lời mẹ làm sao? Thì cứ ráng đi nấu à. <laughs> Nấu món gì? Hôm, hôm đó chỉ uh, nấu cơm với lại là nấu canh ấy. canh chua với lại là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 con dâu nó có phục vụ mẹ chồng tốt không rồi có chia sẻ mẹ chồng này kia gì không cháu thì nói thật là cháu nó cũng mới lớn lên thì nhiều cái cháu nó cũng không có được tham ừ, hiểu biết cho cháu lắm thì mình đã chấp nhận à, con mình rồi thì mình phải về thì từ từ một uất nắn từ từ mình dậy thì thực sự là anh chị thui cũng có lời nhắn nhủ với à, tôi rằng là thực sự là em gửi gắm à, cháu nuôi anh chị là cháu hãng còn non nớt thì cũng nhờ anh chị thì giáp dạy vào thêm nhiều ở nhà thậm chí khi cơm cũng cũng chưa biết nấu yeah. Dạ thì à, về nhà anh chị cố gắng thì dắt cháu thêm thì vừa rồi thì à, anh chị thôi yên tâm về làm dâu thì tôi thì đã xác à, nhận là xác định là làm dâu một con tôi rồi thì từ từ thì tôi sẽ dạy bà thử nắn dần yeah. Dạ, nhưng mà em về nhà chồng á cái điều mà em lo lắng nhất là gì À, em sợ là em không biết làm á nhưng mà mẹ chỉ hết cái gì mẹ cũng chỉ hết chồng em có phụ không dạ có chồng hướng dẫn làm con là cái con này nó cũng lợn mẹ dữ lắm <laughs> động cái gì cũng mẹ động cái gì cũng mẹ à, dạ. là mẹ vừa là mẹ mà cảm thấy là nó y như là bạn ấy cũng hòa đồng cũng dễ dạ. dạ vậy chắc biết hết sở thích đồ của mẹ đúng không bởi vì cũng quen biết uh, dạ tại biết lâu. trước lâu à. mà cũng qua lại à, nhà nhiều lần cho nên là nhà có công có việc có đám có tiệc hai bên cô dì chú bác cái thì khá là cũng quen biết rồi dạ. cho nên là nó cũng không có ha. bỡ ngỡ dạ con thấy con hợp điều gì với mẹ chồng con dạ đi mua đồ mua, mua sắm nấu ăn <laughs> con dâu thì à, cứ à, sáng đi làm rồi à, chiều về thì ba mẹ chồng ở nhà cơm nước dọn dẹp xong hết rồi về thì con đi tắm để ăn cơm thôi thứ bảy chủ nhật cháu được nghỉ thì hai mẹ chồng đi dọn dẹp thì mua sắm thì nói chung là chưa biết làm nhưng mà cũng ham học hỏi dạ. con để ý gì nè cô mấy nàng dâu trẻ thường là khéo léo hơn tức là có nhiều người á khi mà họ về nhà chồng á cái tính của họ đối nghịch với tính của mẹ chồng nên là nhiều khi có những chuyện xảy ra cái mặt ụ mài châu còn cái cô này như nãy cô giới thiệu là hay định mẹ lắm hay rất khéo dạ yeah. không biết là em định bằng cách nào có thể chỉ cho chị em để mốt chị lấy chồng chị còn biết <laughs> chung là cái cái gì mẹ la em cũng cười mà em à cứ la là cười hả bất dạ, chuyện gì mẹ la nó cũng cười. mẹ không chuyện gì nó cũng mẹ dễ thương mà vợ chồng nó có cái gì cái cũng mẹ mẹ lúc mấy thì mẹ giận đến mấy thì mẹ cũng nguôi hết cũng nguội hết à giận thường nên mẹ có nhào vô ôm mẹ này kêu không hả sáng ra bắt đầu ờ, đang nằm tập thể dục giữa nhà nó ra nó ôm ôm đè người tôi mẹ mới dậy giường cái chưa đánh răng rửa mặt cái nó ôm chầm mẹ luôn mẹ <laughs> trời ơi con này bẹp bụng mẹ, đẹp bụng mẹ rồi <laughs> vậy nó dễ thương mà chính Chứ. là những điều đó rất là đáng yêu dạ. luôn ha rồi con với mẹ giống như hai người bạn luôn hả? Dạ Con có hay giỡn đùa với mẹ gì không? Dạ có Chuyên ra à Giỡn gì? Trời ơi, nó hay cọt đùa lắm trời ơi Em làm gì, em làm gì, em giỡn với mẹ làm sao? Em hai là mẹ em rờ đủ hay ghẹo rồi hay ờ. Con dâu thường hay sợ tim Đó, trời ơi, chuyên ra, chuyên ra Chó vậy hả? Tối nào ngồi tivi, coi tivi với mẹ cũng sợ Trời Dạ, Tôi thì dễ lắm, tâm lý mà cũng thoải mái, nó sống tình cảm lắm À dạ thì, à, Hai ba bữa cái là ngồi cao kê cùng với ba chồng mẹ chồng luôn Dạ Thấy nó vô tư, nó thoải mái, nó dạ. hồn lắm Rồi có hai đứa có khi nào cãi nhau trước mặt mẹ không? Chưa Có lần à, con xài điện thoại, à, số điện thoại mới, cái con nhắn tin cho chồng con Xong rồi cái lại dục cái sim nó đi cái hỏng nhớ cái số của nó cái nhìn trong điện thoại thấy nhắn tin vợ vợ chồng chồng cầm chạy ra mát mẹ mát mẹ cái mẹ con mẹ la cho chồng trận xong rồi cái trận đó thôi mẹ ơi hình như số điện thoại của con trời đất ơi <laughs> mém chút xíu rồi là có chuyện rồi mét chuyện gì nữa mày chồng ngoài chuyện đó nó mát chuyện gì nữa không nhiều lắm chuyện gì nó cũng tâm sự nó cũng biết mẹ chồng không chồng nó có làm gì cái bắt đầu chạy ra lại mẹ <laughs> chồng con thế này chồng con thế nọ chồng con thế kia và trời ơi y như con nít yeah. Dạ. nhưng mà cô có cảm thấy là cô với con dâu mình chưa hợp nhau điểm nào không cô chưa hợp thì à, cô cũng thấy là nhiều cái thì cũng cô suy nghĩ trong lương tâm cô là trẻ em thì nó mới lớn lên thì nhiều cái nó cũng bỡ ngỡ nhiều cái nó chưa biết lắm thế nhưng mà trong trung tâm cô cô nghĩ là thôi để từ từ để dạy uốn nắn em dần lúc tôi cũng suy nghĩ rồi bảo là trời ơi con này không biết là nó có phải đi về nhà chồng hay là về thoải mái hơn nhà mẹ ruột nó <laughs> tôi, tôi thoải mái nó, nó có ờ, giặt giũ quần áo gì do mẹ chồng không dạ ở nhà ba mẹ chồng giặt cho hết giặt hết luôn quét dọn nhà cửa gì phụ mà mày chồng cháu không? thì sáng sớm đó cháu đi làm thì chiều tối nó mới về về đến nhà là con ấy tắm rửa rồi ờ, ba mẹ nấu cơm rồi thôi khi nào mà chưa có xong thì cháu nó phụ còn không thì đa số là cứ là tắm rửa rồi ăn cơm mà mẹ chồng làm hết không cũng biết rửa chén thì có rửa thôi hả <laughs> dạ thì ai làm dâu ai ta <laughs> trước khi ờ, chưa đi cưới dâu về thì trời ơi bà này mà cưới dâu về chắc được nhờ rồi đấy. ai về thực sự là phục vụ cháu nhiều hơn là cháu phục vụ ba mẹ từ từ từ nó phục vụ ngược lại <laughs> thì mình giờ mình còn khỏe còn trẻ thì còn làm được thì cũng phụ cho các con chứ còn sau này thì mình làm phải dựa dẫm chúng nó dạ à, rồi à, em có dự định khi nào sanh em bé chưa dạ có à. em dự định à, dạ là sang năm chắc mẹ cũng nôn cháu dữ hay mong như lắm trời cái chuyện vợ chồng nó nó cũng cái gì mẹ không đến lúc thả có bầu hay không mà con phải mẹ ơi hay chồng con thả nha mẹ <laughs> dễ hả mẹ ơi mẹ kêu chồng con thả cho con có bầu mẹ ủa bình thường là em ở ờ, chị làm mấy chương trình rồi đó là nàng dâu luôn giữ mình tức là chưa có muốn đẻ liền đâu mà biết sao không chồng á thì nó kỹ tính lắm ý là nó chích ngừa hết có cái thứ thuốc để cho ngừa phòng sau này có em à, bé đó dạ. nên là nó chưa muốn thả nên là tới hồi ờ, nó đi hai đứa đi xét nghiệm về rồi cuối cùng nó khỏe rồi được rồi nó mời nó mừng nó cười rồi nó ôm mẹ nó mẹ mẹ thấy chồng muốn thả để cho con có con <laughs> mong muốn chết áo <laughs> cũng mát mà bác sĩ bảo là phải ngừa mấy tháng á rồi mới để cho có thai cái xong rồi xong mấy tháng đó rồi con uh, bảo mẹ là nói với chồng con là để thôi thả giờ anh chịu thả chưa dạ chịu rồi nhiều khi nghĩ con nít lắm quá trời rồi. Dạ. cái gì cũng Tuổi mẹ nít không à. mà bao lâu về nhà mẹ mẹ ruột một lần dạ tại vì ờ, uh, lúc trước thì uh, mỗi tuần con mỗi về còn nay là một tuần còn ở nhà mẹ chồng một tuần còn ở nhà mẹ ruột Ôi sao ở Tại vì à, lúc cưới về vừa tròn một tháng là ba em mất à. Nên à, em về ở với mẹ Cũng à, tội nghiệp cho hai cháu là anh Phương cũng cưới được một tháng là anh mất Thì bên bà nội bà ngoại cũng xin phép là vợ chồng tôi là cho cháu về bẩn cho ba cho mẹ bà đỡ đỡ buồn ừ. Cũng thông cảm thì cho cháu nó về dưới đấy ờ, một tuần rồi về cho nhà mình một tuần Thôi vậy cũng được ha rồi từ từ đó cho là mẹ mẹ đỡ buồn thì ừ. nhà có mình cháu à cũng con một luôn hả dạ đúng có bao giờ con buồn vì mẹ chồng một điều gì không dạ chưa tại uh, lúc trước mà gần cưới con cũng nói với mẹ là vì tại con còn nhỏ nên con cũng chưa biết điều lắm con về con có làm sai gì hay là làm mẹ buồn gì thì mẹ cứ nói với con vậy là con biết điều rồi đó con <laughs> có nhiều người ta không nói được câu đó đó như vậy là con đã trưởng thành rồi đó à, hôm nay chồng con cũng có gửi cho con một bức thư với mẹ con bức thư để chú lên đọc thử coi sao nha kính gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu tôi tên là vũ tuấn anh năm nay 28 tuổi hai vợ chồng cũng mới kết hôn được hơn 3 tháng trời ơi mới quá vợ tôi à, vì tuổi cũng còn nhỏ nên cũng không tránh được làm mẹ tôi buồn có lần mẹ tôi gọi tôi lại nói sao không nhắc vợ con sáng dậy phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi à, nấu ăn giúp mẹ tôi nghe xong cũng biết là mẹ cực khổ bao năm qua rồi giờ cũng cần người san sẻ bớt gánh nặng đó nhưng vì vợ tôi đi làm bằng xe buýt cũng khá sớm nên cũng khó dậy sớm để phụ mẹ được vì à, không muốn mẹ buồn vợ phải vất vả nên tôi cũng ráng dậy sớm để có thể phụ mẹ giúp vợ thông qua chương trình tôi muốn gửi đến vợ và mẹ một vài lời mẹ ơi con biết á là mẹ chịu vất vả đã nhiều năm qua rồi Con và vợ con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa Để gánh nặng trên vai của mẹ vơi đi Còn em, vợ bé nhỏ của anh Có thể anh và em chưa thể hiểu hết về nhau Nhưng rồi chúng ta vẫn về chung một nhà em à Vì không ai sinh ra là hợp nhau cả Nhưng anh và em sẽ cùng nhau chia sẻ công việc Cũng như tâm tư tình cảm của gia đình chúng ta luôn vui vẻ hạnh phúc để chúng ta hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn em nhé em thấy à, chồng con nói gì có đúng không dạ đúng tại có lần à, xe buýt nó chạy sớm á thì cái con dậy chỉ kịp thay đồ đi làm thôi không có phụ mẹ cũng vất vả con nhỉ? dạ vừa phải đi làm bằng xe buýt xa không con dạ cũng xa mấy giờ con phải dậy rồi có bữa à, 4 giờ rưỡi có bữa thì à, bữa nào mà thì con nghỉ ngủ tới 5 giờ con mới dậy về thì cũng sớm lắm rồi thì cũng không có thời gian để phục vụ ừ, làm chuyện gì đâu rồi sau này con phải tính khi mà có con nữa thì lại càng vất vả gấp đôi nữa chính vì thế chúng ta nên chuẩn bị tinh thần và học hỏi thêm nhiều nữa cố gắng nhiều hơn nữa bây giờ con muốn nói với mẹ điều gì không à, con nói với mẹ là con thương mẹ sau này nếu như con không biết gì thì mẹ cứ dạy con mẹ đừng giữ lúc lòng con không biết nào, đúng vậy. lúc nào mẹ cũng thương con hết mẹ lòng con luôn vậy nào cũng chỉ mong con hiểu biết chút về trưởng thành chút về mẹ con sai trái thì mẹ nói cho con đừng có tự ái dạ yeah. miễn sao mẹ con mình sống tình cảm ta thì mình vui trẻ hạnh phúc mà mẹ mừng. được rồi dạ. mong cho các con hạnh phúc thì mừng để tặng một kỷ niệm cho gia đình